Chào Việt Nam, chào mừng các bạn đến với bài học Angular Directive. Ở bài học này, chúng ta sẽ học về Directive trong Angular. Thì đầu tiên, tôi sẽ tạo mới một component mới và dùng cấu trúc rút gọn, rút gọn, uh, ờ, rút gọn, ng cách r, cách g, cách c, cách tên component G là generate còn C là component chúng ta sẽ cùng làm một lúc để uh, máy gen ra chúng ta và trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ viết sẵn uh, app uh, component mới của chúng ta vào đây để từ uh, uh, app.component.html ta có thể nhìn thấy cả component mới của chúng ta Xin lỗi các bạn, tôi uh, à, copy thiếu uh, chữ app, tôi sẽ paste lại. Các bạn thấy đã lên uh, à, component mới của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ học uh, directive uh, của vòng for. Đầu tiên tôi sẽ vào uh, danh sách thu chi common .html xóa đoạn code cũ và sẽ ta sẽ thêm thẻ break để ngăn dòng tiếp đến thì ta sẽ thêm ờ, thẻ H3 làm tiêu đề và ở trong sẽ là chữ ờ, danh sách thu chi đã hiện là tiêu đề rồi tiếp đến thì ờ, ta sẽ gọi đến Angular Directive for trước khi gọi vòng for ở trên HTML thì à, trong file à, TypeScript ta sẽ khai báo thêm một biến mới có tên là DS đồ ăn một mảng và ta sẽ lấy ra vài phần tử cho nó vài phần tử để ta gọi vòng lặp ta sẽ gọi à, pizza KFC và hamburger Ok, như vậy là mảng của chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành uh, Angular Directive ở file HTML của component này. Tôi sẽ thêm một thẻ div class là row và ta sẽ gọi thẻ gọi uh, Angular Directive bằng cấu trúc ng4 sao ng4 bằng và câu lệnh trong TypeScript đấy, đấy là let ta sẽ đặt biến là tên biến let d hợp ds đồ ăn d là một thành phần trong mảng ds đồ ăn và nó sẽ chạy vòng lặp đến ờ, tất cả các phần tử trong mảng ở dưới thì ta sẽ thêm một thẻ deep có class là call md Chauty và dùng uh, cấu trúc hoàng nhọn để gọi ra D như vậy là gọi đã gọi ra ba phần tử thành công tiếp đến thì ta sẽ học về ngif đi uh, rate nhánh trong Angular. Các bạn có thể thấy nếu ờ, NGX bằng chu thì sẽ hiện ờ, tên hàn quá nhanh, còn nếu không thì ờ, ta sẽ không hiện.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 Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.